có việc ở trung tâm y tế Nam mới tìm được việc ở trung tâm y tế à, Anh Nam được vào một công ty thiết kế Anh cần sắp làm tài xế đó Nó không làm làm đi Ờ, tôi mời tôi ra bằng ghế không lẩu Mở ra điện thoại lên đi Đó là khi bạn cần chia sẻ Mọi thông tin chính xác ngay từ lần đầu tiên Alo, con làm ở trung tâm y tế Không phải kinh doanh nên Nokia đầu tay nhận gói ưu đãi tuyệt vời từ Nokia và Mobifone với thẻ sinh và tài khoản 350 ngàn đồng.